À, như mọi người cũng biết thì bình thường vấn đề cân nặng luôn luôn là một cái vấn đề mà đau đáu cũng như là vấn đề rất là lớn của tất cả các chị em phụ nữ nói chung và đặc biệt là với những người phụ nữ mà làm nghệ thuật như Phương Anh nói riêng và thật sự là thời điểm gần đây thì Phương Anh phải chạy uh, rất là nhiều những dự án quan trọng đặc biệt là những cái vai diễn đòi hỏi cần phải uh, hình thể này uh, được trưng diễn rất là nhiều những bộ quần áo đẹp chính vì thế mà cân nặng là một vấn đề mà phương anh đáo đáu và phương anh đặt ra hàng đầu để làm sao đảm bảo được uh, uh, cân nặng vừa phải mà vẫn đẹp uh, mà vẫn được uh, đẹp vừa đẹp mà vẫn phải khỏe thì uh, một lần tình cờ Phương Anh biết đến uh, Slim Hami qua một người bạn thì cái uh, cái yếu tố đầu tiên của Slim Hami khi mà chinh phục được Phương anh đó chính là cái uh, việc uh, sản phẩm Slim Hami được uh, được thiết kế dưới dạng viên sủi. Uh, đây là một dạng uh, sản phẩm giảm cân rất là mới mới rất là mới trên thị trường à, và anh thấy nó cũng khá là tò mò vì à, vì cái, cái cái thiết kế này cho nên là khi mà anh nghiên cứu anh tìm hiểu ấy, thì được biết là những cái sản phẩm giảm cân được được thiết kế dưới dạng viên sủi thì nó khi mà dung nạp vào cơ thể nó sẽ hấp thụ rất là rất là rất là nhanh và hấp, hấp thụ tối đa những cái công dụng mang lại những cái à, hiệu quả cho người dùng à, tức là chỉ trong một thời gian ngắn thôi và Phương Anh thì à, <laughs> với khi bản tính là rất là, rất là thích được trải nghiệm những sản phẩm mới thì Phương Anh đã sử dụng uh, Slim 20 ngay và chỉ đến khoảng tầm một tuần thôi là Phương Anh đã cảm thấy là cơ thể mình có những cái biến chuyển có những cái thay đổi tích cực và Phương Anh uh, à, vẫn là đồng hành với Slim 20 cho đến tận bây giờ là tính ra cũng gần gần phải đến nửa năm rồi và Phương thấy là cái điều đầu tiên Phương cảm nhận đó chính là cái lượng mỡ trong cơ thể của mình nó dường như nó được tiêu hao đi rất là nhiều và một cái điểm đặc biệt nhất của Slim Hami đó chính là ngoài cái việc tiêu hao được lượng mỡ thừa ở trong cơ thể mà nó còn chuyển hóa được cái lượng mỡ thừa đó thành năng lượng để cung cấp cho các cơ quan khác trên cơ thể thì cái điều này nó sẽ làm cho mình rất là khỏe và đặc biệt là không cơ thể của mình không bị mệt mỏi, không bị mất nước và đây là những cái yếu tố mà Phương Anh bị chinh phục hoàn toàn bởi Slim Hami. Ờ, một điểm rất là đặc một điểm một trong những điểm rất là thích nữa là khi mà viên sủi tan ra trong nước ấy, mình uống cảm giác như nước hoa quả thôi rất thơm rất dễ chịu rất dễ uống nó không hề gắt ờ, không hề cảm thấy ờ, bị gai gai bị ngái ngái như là nhiều những cái sản phẩm mà phương anh đã từng sử dụng qua Thế Nhưng mọi người vẫn thấy đây là da của anh. À, đây một minh chứng sống cho việc à, sử dụng Slim Hami trong một thời gian dài. À, một điểm đặc biệt này, da lúc nào cũng căng này, không mụn này, uh, mướt và da của mình lúc nào cũng có cái độ ẩm đây là một cái điểm rất là hiếm có khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm giảm cân giảm mỡ bởi vì bình thường ấy khi mà dùng những sản phẩm giảm cân là mình hay bị mất nước cơ thể hay bị mất nước nhưng riêng slim hami mình dùng mình lại có cái nhu cầu uống nước nhiều hơn bình thường tức là mình uống vào mình luôn có cảm giác là mình muốn uống nước muốn dung nạp nước và đây là một trong những thói quen rất là tích cực rất là tốt bởi vì ngày trước anh rất là lời uống nước nhưng từ khi dùng slim hami thì anh uống nước nhiều hơn rất nhiều và điều này đã giúp cho anh thải độc này và làm cho da dẻ của mình sáng mịn và hồng hào hơn